Xin chào các bạn Xin chào các bạn đã trở lại với kênh youtube của chúng tôi Quay trở lại với các dòng laptop doanh nhân văn phòng Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu laptop 13 inch nhỏ nhất thế giới Nó thực sự là một kiệt tác công nghệ và không để các bạn phải chờ lâu nữa Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy này nhé Ba trên tay mình đây trên chiếc Asus ZenBook 13 inch UX333 FA Chính là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sản phẩm siêu di động ZenBook 13 inch có kích thước chỉ tương đương với một cuốn sách Mặc dù vẫn sở hữu màn hình tiêu chuẩn là 13,3 inch Trên thực tế thì ZenBook 13 inch còn nhỏ hơn cả tờ Giao 4 mà chúng ta từng thấy Nó dễ dàng mang đi bất cứ đâu khi trọng lượng nó chỉ vỏn vẹn khoảng 1,09 kg. Tất cả đều bất ngờ khi nhìn vào viền hình siêu mỏng narrow S mới trên chiếc laptop Asus ZenBook 13 inch này. Cả bốn phần mềm hình đều được làm mỏng đến tối đa, mang tới một tuyệt tác về thiết kế và màn hình hiển thị vô cùng ấn tượng. Bạn cũng được hiệu ứng thị giác mãn nhãn khi trước mắt là màn hình 13 inch Full HD sắc nét và không bị gò bó bởi phần viền màn hình. Đồng thời, chính việc viền màn hình mỏng đã giúp cho ZenBook 13 Week 33 E3 trở thành chiếc laptop màn hình nhỏ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Bản lề Eclipse là một bước sáng tạo đơn giản nhưng mang tới hiệu quả rất lớn. Những bản lề Eclipse này mà ZenBook 13 có cạnh dưới màn hình mỏng hơn Đồng thời, việc nghiêng nhẹ bàn phím cũng khiến cảm giác gõ thoải mái hơn, không hề sự ngẫu nhiên mà tất cả đều tính toán cẩn thận để độ nghiêng tối ưu cho trải nghiệm gõ phím cũng như trải nghiệm hiệu suất làm mát và âm thanh của nó. Về các cổng kết nối thì mặc dù mang trong mình một thiết kế rất mỏng, nhẹ thì Asus UX33FA lại trang bị đầy đủ cổng kết nối thông dụng nhất mà chúng ta thường dùng như HDMI, USB chuẩn A, USB-C, khe cắm thẻ nhớ microSD và jack tai nghe 3.5. Cùng với đó là kết nối không dây siêu tốc là một thiết bị siêu di động thì ZenBook 13 cần trang bị những kết nối không dây nhanh nhất có thể. Chiếc laptop sử dụng công nghệ Wi-Fi Master và Gigabit Class Wi-Fi cho phạm vi cũng như tốc độ kết nối nhanh và rất ổn định. Ngoài ra thì chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất giúp bạn kết nối các thiết bị ngoại vi hiệu quả, phục vụ tối ưu cho công việc của các bạn. Chiếc máy được trang bị bộ bàn phím và touchpad rất đẳng cấp. Bàn phím ZenBook 13 có đèn nền mang tới trải nghiệm gõ tuyệt vời nhờ bật lề Eucalypt và hành trình phím tối ưu là 1.4mm Cảm giác gõ phím của bạn hết sức nhẹ nhàng và cực kỳ thanh thoát. Top pad được tích hợp numpad cũng là điểm sáng tạo nên chiếc máy này. Nó giúp chúng ta sử dụng một chiếc laptop 13 inch nhưng vẫn có bàn phím số, nó giúp bạn nhập số nhanh hơn. Sự sáng tạo được thể hiện tuyệt đối trên chiếc laptop siêu mỏng nhẹ này. Tiếp theo về cấu hình bên trong và hiệu năng của chiếc máy này. Vì được thiết kế để phục vụ cho sự sáng tạo của bạn nên ZenBook Facebook 3 không hề hy sinh đi hiệu năng để có được kiểu dáng mỏng nhẹ ta đã thấy. Mang trang bị con chip là Intel Core i 5 8265U mạnh mẽ cùng với RAM 8GB và cứng SD 256GB cao cấp. Đây đều là các linh kiện mới nhất mà chất lượng cao và hiệu năng tốt để bạn không phải chờ đợi trong công việc của mình. Mọi thao tác của bạn dù là công việc hay giải trí đều thực hiện một cách mượt mà và trơn tru trên ZenBook 13 X33FA. Trên thực tế thì cho thấy máy thể chạy nhiều tab trình duyệt cùng lúc mà không hề tượng bị giật lag. Máy cũng hỗ trợ chạy phần mềm đồ họa 2D nhẹ nhàng như Photoshop, hay các bạn có thể chỉnh sửa video ngắn trên máy này. Để tạo ra công nghệ âm thanh Asus Sonic Master thế hệ mới, Asus làm việc với chuyên gia âm thanh từ hãng nổi tiếng là Harman Kardon. Kết quả là bạn sẽ được tận hưởng những âm thanh chất lượng, vượt trội cả về độ lớn lẫn độ chi tiết, mà lại âm thanh to hơn mà không bị méo tiếng, sự hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm thông minh, mang đến cho bạn một trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất. Và sau đây, mình sẽ mở đoạn nhạc để các bạn cùng trải nghiệm nhé. ZenBook 13 UX33A được cung cấp năng lượng bởi viên pin dung lượng cao, sẵn sàng cho ngày làm việc của bạn. Những ngày làm việc dài hay cuộc họp căng thẳng không phải là vấn đề lớn với nó khi ZenBook 13 có thể hoạt động liên tục trong vòng 14 giờ hồ liền để bạn luôn yên tâm dù những nơi không có nguồn điện. Và tổng kết lại thì trên đây là bài chia sẻ của cá nhân mình về chiếc Asus ZenBook 13 UX33 này. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn cho việc tìm một chiếc laptop mỏng nhẹ của quý văn phòng. Ngoài ra thì mình cũng đã làm một số video về các dòng laptop văn phòng mỏng nhẹ khác và mình có để link YouTube ở phía dưới phần mô tả. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.